Về chương trình toán lớp 4, cô Tí sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về các bài tập trong sách giáo khoa. Về bài tập đầu tiên, mình cùng đến à, đây là bài đầu tiên trong sách toán lớp 4. Các em hãy mở sách giáo khoa toán 4 trang thứ ba mình sẽ à, theo dõi trong sách giáo khoa hoặc với bạn nào không có sách giáo khoa mình có thể nhìn lên trên bảng trên video này nhé à, phần đầu tiên là chương 1 số tự nhiên bảng đơn vị đo khối lượng về phần học đầu tiên mình sẽ được học về ôn tập các số đến 100.000 vâng bài 1 ở mục A viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số ở đây mình có một tia số như sau tia số bắt đầu bằng số 0 vạch đầu tiên mình có giá trị là 10.000 vạch thứ hai mình đang để trống vạch thứ ba 30.000 vạch thứ tư thứ năm thứ sáu mình cũng đang để trống vậy thì để làm thế nào mình tìm được giá trị trong mỗi dấu chấm này và chúng ta sẽ tìm hiểu nhé đây là vạch số 0 đầu tiên có giá trị là 0 vạch thứ hai có giá trị là 10.000 có nghĩa là từ vạch đầu tiên đến vạch thứ hai mình có khoảng cách là 10.000 và tương tự với các vạch sau từ vạch thứ hai đến vạch thứ ba mình cũng có giá trị là 10.000 vạch thứ ba đến vạch thứ tư mình cũng có giá trị là 10.000 vạch thứ tư đến vạch thứ năm mình cũng có giá trị là 10.000 khoảng này 10.000 khoảng này cũng 10.000 đây cũng 10.000 vậy thì theo các em dấu ba chấm này là bao nhiêu đúng rồi các em ạ ở dấu ba chấm này nhá mình sẽ điền vào 10.000 cộng 10.000 sẽ là 20.000 Công của đây là 20.000 nhá Tiếp đến 20.000 cộng 10.000 sẽ ra 30.000 Đã giống đề bài chưa các con? Giống rồi đúng không ạ? 30.000 cộng thêm 10.000 bằng bao nhiêu ạ? Đúng rồi, bằng 40.000 thêm 10 nghìn là 50 nghìn nhìn viết vào đây là 50 nghìn và cuối cùng 50 nghìn cộng 10 nghìn là 60 nghìn Vậy thì các con đã hiểu về bản chất của tia số chưa? Rất là dễ đúng không? Mình sẽ